Kwa nan bozi man. xuân xuân xuân ơi xuân về ngất ngây đất trời yêu kiều trong nắng xuân ai cười để hoa lá đâm trôi khắp nơi này xuân xuân xuân đây là một vở kịch mà hài mà theo tôi là một kịch hài ở cái mức độ tầm cỡ à, nó rất trí tuệ chứ nó không phải là những cái vở hài bình thường mà người xem có thể là có lẽ phải suy ngẫm thì nó mới thấy cái giá trị năm nay tôi lại được à, mời đóng một cái nghĩa hài xuân vâng tên là tết ông bành tổ ừ, tức là tôi là phình văn phọt trưởng họ phình xuân xuân xuân ơi xuân về ngất ngây đất trời yêu kiều trong nắng xuân ai cười để hoa lá đâm trôi khắp nơi này xuân cái vai của tôi lần này ở trong ờ, phim hài tết hai tập này là một cái vai ờ, một cậu con trai ở trong một gia đình việc gì cũng có cách giải quyết hết Cường à, cũng là hạnh phúc là được à, giao được cái dây à, xe ôm một cái dây này rất là tính cách là tâm lý thay đổi liên tục à, rất là dễ thương cùng nhau đón xuân về xuân xuân xuân ơi một năm mới bao an lành tay trong đôi tay xuân lòng những mối duyên nồng à, đây là lần đầu tiên mà phải nói là quốc thuận rất là vinh dự được ra ba được, phải nói là bắt tiếng để ra đây mà quốc thuận tham gia đóng bộ phim được mang tên là ông bành tổ xuân xuân xuân ơi một năm mới bao an